mà trước đó mình đã nhận định cho tất cả anh em thì mình có nhận định cho tất cả anh em hai trận nha đó là trận của Arsenal với cái tàu Ballet thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm tài thì anh em cũng đã hấp được trận Arsenal này còn trận Real Sociedad thì mình cho tất cả anh em nằm cái đội chủ nhà là Real Sociedad thì cái trận này anh em cũng đã hấp cái mã kèo Real Sociedad này nha thì cái trận này Real Sociedad ăn với cái tỷ số là 2-0 thì anh em cũng đã hấp được cái mã kèo này thì đó là cái phần nhận định của mình trước đó về cái trả hai trận này thì anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với cái zalo của mình hoặc cái telegram của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều kèo hơn thì hôm nay mình sẽ vào phần nhận định cái phần à, à, dòng loại Euro cho tất cả anh em nha thì à, mình cho anh em xem trước khi mình vào nhận định thì đây là cái bảng đấu của vòng loại Euro nha anh em gồm có 10 bảng bảng A thì có ông lớn giống như Tây Ban Nha nè anh em bảng B thì có Hà Lan và Pháp bảng C thì nó có Italy và Anh nè à, bảng D có ờ, Croatia xứ Wales America nè còn bảng E thì có Ba Lan Cộng hòa Séc nha anh em bảng F thì có Bỉ Áo và cái này là Thụy Điển nha anh em còn bảng G thì có Hungary Serbia thì à, nói chung cái bảng mà nếu mà nhẹ nhất là cái bảng G nha anh em bảng G toàn những có uh, đội tuyển không được có tên tuổi cho mấy anh em còn cái bảng H là có um, Đan Mạch và Phần Lan Slovakia Kazakhstan nha anh em còn bảng Y thì có um, Thụy Sĩ nè anh em Thụy Sĩ mà cái năm Euro 2020 thì Thụy Sĩ có một cái phong độ đá Euro rất là tốt nha anh em thì cái bảng cuối cùng là bảng G thì có Bồ đầu Nha nha và Ireland thì nói chung là Bồ đầu Nha thì uh, lọt vào cái bảng này cũng đang rất là thoải mái nha anh em thì bây giờ mình sẽ nhận định cho tất cả anh em là cái bảng H nha giữa Đan Mạch và Phần Lan đây thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa Đan Mạch và Phần Lan diễn ra vào lúc à, 2 giờ 45 ngày 24 tháng 3 thì gồm cái bảng này có Đan Mạch, Phần Lan là tăng là tăng là cái đội à, sẽ đã khai mạc nha anh em thì, à, và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 trước đó thì à, Đan Mạch thắng Úc với cái tỷ số thua Úc luôn anh em thua Úc và thắng thua Pháp luôn thì trong cái vòng loại một World Cup ấy, thì Đan Mạch có cái phong độ không tốt cho mấy còn bên phía uh, Phần Lan thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Phần Lan chỉ thắng được hai trận và để thua tới 4 ờ, trận và để hòa 4 trận thì cái phong độ nếu mà tính gần đây nhất thì ờ, thằng phần ờ, thằng Đan Mạch đang có cái phong độ rất tốt nha anh em. Còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu là thằng gần nhất là thằng Đan Mạch để thua thằng Phần Lan trên sân nhà của mình với cái tỷ số là 1-0 luôn. Còn trước đó giao hữu thì Đan Mạch thắng Phần Lan với cái tỷ số là 2-1. Nhưng mà hiện tại bây giờ các cầu thủ của bên phía Đan Mạch cũng đang có cái phong độ rất rất là tốt trên mọi đấu trường ngoại hạng Anh hoặc là La Liga rồi nha anh em thì mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến hoặc cái đội hình chính thức thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này luôn nha thì cái trận này nhà cái đang đánh giá cao Đan Mạch với cái mã kèo là cho Đan Mạch chấp với 1,25 lần anh em và tài xỉu 2,25 thì anh em thấy hiện tại cái phong độ của những cầu thủ bên phía Đan Mạch thì đang có một cái phong độ rất tốt nha bởi vậy cái trận này nhà cái đánh giá cao về cái mã kèo này là cho Đan Mạch chấp sâu với cái mã kèo là 1,25 thì nhà cái đang đánh giá trận này có thể Đan Mạch ăn với cái tỷ số là 20 hoặc là 21 thì à, nhà cái mới cho Đan Mạch chấp với mã kèo 0,1,25 nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em luôn. Đây đây là cái bản kèo chính thức nha anh em thì anh em thấy Đan Mạch đang chấp với mã kèo 1,25 nhưng mà ăn có 78 có cái mã kèo 1,5 mà à, ăn đủ nha anh em. Thì nhà cái đang đánh giá cao hơn Đan Mạch trong trận này và anh em cũng có thể nằm cái mã kèo trên Đan Mạch chấp 1,25 được nha. Thì nếu mà anh em nào đang chơi trang thì anh em có thể gồng trong vòng 10 phút hoặc 15 phút thì tột xuống còn một trái tròn chấp một trái thì anh em vào thì lúc đó anh em tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn và quà quà nó sẽ cao hơn nữa nha còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em có thể vào đang Mạch chấp 0.5 được nha thì còn hiệp 1 anh em có thể vào cái mã kèo à, đang Mạch chấp 0.5 được nè ăn 89 còn à, cái trận này anh em có thể à, mình nhận định hơi sớm nên chưa có kèo gốc với lại kèo thẻ thì anh em có thể lót cái mã kèo tỷ số 1-0 cho đăng Mạch nếu mà anh em sợ cái trận này nó rớt về 1-0 mà anh em đá cái kèo 1,25 thì anh em sợ thua thì anh em có thể lót mã tỷ số 1021 cho đăng Mạch nè tỷ lệ anh em ăn cũng rất là cao nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận mà Đan Mạch và Phần Lan thì anh em thấy mình có để cái chữ chọn Đan Mạch nằm đang mạch chấp 1,25 nè nếu mà anh em nào đang chơi trang thì anh em có thể gồng chờ kèo nó tuột nha thì đến đây là mình cũng nhận định xong cho tất cả anh em còn anh em nào mà muốn xem được nhiều video nhận định hơn thì anh em để lại cho mình một cái đăng ký và một lượt thích nha còn anh em nào muốn vào nhóm của mình chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình đó là 0937072613 hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào cái nhóm của mình để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.